Các em học sinh lớp 7 thân mến, hôm nay cô trò chúng mình lại tiếp tục nghiên cứu cái chủ đề về tính chất của giải tỉ số bằng nhau. Thì hôm trước cô đã hướng dẫn các em làm dạng một sử dụng tính chất giải số bằng nhau để tìm một thành phần chưa biết của tỷ lệ thức, đó là tìm x, tìm y, tìm z đúng không nào? Đấy, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta chuyển sang cái dạng thứ hai, đó là chứng minh tỷ lệ thức. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu bài đầu tiên, đó là cho tỷ lệ thức a trên b bằng c trên c ta hãy chứng minh rằng a cộng b trên b bằng c cộng d trên d a trừ b trên b bằng c trừ d trên d a cộng c trên a trừ c bằng b cộng d trên b trừ d và a cộng b trên a trừ b bằng c cộng d trên c trừ d Đấy. thì cái phương pháp chứng minh tỷ lệ thức em đã được học ở trên lớp rồi đúng không nào Đấy. chúng ta có cách rất là dễ dàng đó là chúng ta cách đặt giá trị của dạy của cái tỷ số đề bài cho là bằng bằng k sau đó chúng ta làm cách thứ hai là chúng ta sử dụng các cách biến đổi của dãy tỉ số bằng nhau cũng như các tính chất của tỷ lệ thức để chúng ta làm nhé bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài a em nhé cô a cô a cô thì thường vì bởi vì là cách đặt cao nó trong cái bài giải tỉ số bằng nhau ở trên lớp các em đã được các thầy các cô giáo đã giảng rất là kỹ rồi cho nên cô thường dạy các bạn là chứng minh bằng cách sử dụng các phép biến đổi của tỷ lệ thức đấy cũng như sử dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau để chứng minh tỷ lệ thức đấy bởi vì cách làm đó nó sẽ nhanh hơn cách đặt ca rất nhiều Thế nên các em hãy chú ý vào đây cũng dẫn có một cách đó là cách sử dụng tính chất của tỷ lệ thức cũng như tính chất của dãy tỷ số bằng nhau để chúng ta làm cái bài tập này bây giờ chúng ta quan sát cái ta phân tích từ cái uh, tỷ lệ thức người ta yêu cầu chứng minh đó là gì đó là a cộng b trên b bằng c cộng d trên d như vậy chúng ta quan sát thấy rằng là nếu như về mặt tỷ lệ tỷ lệ thức cũng như tính chất giải trong nhau để xuất hiện a cộng b thì cái tỷ lệ thức của chúng ta phải là a nên phải là b thì mới có a cộng b đúng không đấy nhưng đề bài của chúng ta là, là gì đây là a trên b bằng c trên d đúng không vậy từ a trên b bằng c trên d thì chúng ta suy ngược lên thì chúng ta sẽ có thì đây sẽ là d được chưa như vậy từ a trên b bằng cc chúng ta suy ra được là gì a trên c bằng b trên c thì từ đây sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau chúng ta sẽ làm xuất hiện a cộng b và c cộng d phải không nào nào cái này sẽ bằng gì bằng a cộng b phần c cộng d đấy nhưng chúng ta lại để ý tỉ số tỷ lệ thức của chúng ta cần chứng c cộng d để trở thành ngoại tỉ cũng được không nào người ta đổi này c cộng d đổi lên đây b đổi xuống đây đúng không trong một tỷ lệ thức ta có thể đổi vị trí các ngoại tỉ và các trung tỉ cho nhau đấy do đó từ việc c cộng d đổi lên đây b đổi xuống dưới đây thì chúng ta tạo hai cái tỷ lệ thức này đấy như vậy chúng ta thấy chúng ta đi xuất phát từ tỷ lệ thức của đề bài sử dụng hoán đổi vị trí ngoại tỉ và trung tỉ kết hợp với dãy tỉ số bằng nhau sau đó lại sử dụng mát đổi vị trí hoại tỷ trung tỷ chúng ta được cái tỷ lệ thức tần chứng em hiểu chưa như vậy khi trình bày bài làm này thì chúng ta cũng trình bày từ đâu em à chúng ta xuất phát từ giả thiết để bài cho được chưa nào xuất phát từ đây đổi ra tỷ lệ thức này đúng không từ tỷ lệ thức này sử dụng tính chất giải số nhau để được tỉ số b trên d bằng a cộng b trên c cộng d sau từ tỷ lệ nước này chúng ta lại đổi vị trí các ngoại tỷ hoặc các trung tỷ cho nhau thì được tỷ lệ nước ban đầu ờ, cần chứng minh được chưa nào đấy như vậy chúng ta thấy rằng là nghe cái từ chứng minh rằng chắc là nhiều bạn học sinh mà rất là ngại đúng không chả biết chứng minh chứng minh là gì em không hề biết em ngại lắm đấy nhưng đừng có ngại tất cả đều xuất phát từ những tính chất cơ bản nhất đấy chúng ta cố gắng nhá bây giờ chúng ta sẽ trình bày nào ta có này hay là từ này a trên b bằng c trên b. đấy thì chúng ta suy ra các thầy em đổi vị trí nha các em đổi c trên đây b lên đây đúng không thì chúng ta suy ra a trên c bằng b trên d thế tại sao chúng ta lại nghĩ đến cái việc đó bởi vì là tỷ lệ thức cần chứng minh của chúng ta là nó a cộng b thì đương nhiên là phải xuất hiện a đây và b xuất hiện ở đây đúng không nào đấy sử dụng tính chất của dãy hệ số bằng nhau đấy thì chúng ta sẽ được cái gì ta được là a trên c bằng b trên d bằng có nhớ dạy dùng nhau chưa chắc là nhớ lắm rồi đúng không chúng ta làm bài tìm x tìm y tìm z chúng ta sử dụng nhiều rồi đấy a cộng b à, a cộng b trên c cộng d đấy c cộng d đấy nhưng mà quan sát thì thức ban đầu này bài đã chứng minh nào nó là bằng nhau nhưng chúng ta chỉ lựa chọn hai tỉ số là a cộng b trên c cộng d sẽ bằng b trên d mà thôi được chưa bây giờ muốn trở về tỷ lệ thức đề bài bác chứng minh thì chúng ta chỉ đổi hai trung tỉ này cho nhau b xuống dưới đây còn c cộng d đổi lên đây phải không nào Đấy, như vậy a cộng b trên b bằng c cộng d trên d đấy và chúng ta đây thấy đây chính là tỉ lệ cần phải chứng minh để cô minh điều phải chứng minh như vậy em thấy rằng là chứng minh biểu thì có đáng ngại không à không đáng ngại một chút nào nếu như chúng ta nắm chắc các tính chất của tỷ lệ thức tính chất của dãy tỷ số bằng nhau phải không nào à, bây giờ chúng ta sẽ tương tự chúng ta sẽ làm câu b em nhé câu b nào chúng ta lại cùng cô phân tích nhé Câu B chúng ta cần có A trừ B và C trừ D phải không? À, thế muốn có A trừ B và C trừ D chúng ta nghĩ ngay đến việc là sử dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau cho cái tỷ số là gì? Cho tỷ số là A, đây là b Vậy thì A đây phải trên mấy? A đây phải trên C, còn b đây phải phải trên D. Vậy nếu sử dụng tính chất dãy số bằng nhau chúng ta có ngay cái tỷ số là A trừ B nó bằng tỷ số A trừ B trên C đúng không đấy nhưng tỷ số tỷ lệ thức cần chứng minh nó gồm có bốn thành phần đó là a trừ b c trừ d b và c do đó chúng ta sẽ cũng chọn hai tỷ số này đúng không nào là gồm bốn thành phần chúng ta cần nhưng nó chưa giống như đề bài thì chúng ta sẽ hoán vị ngoại tỷ và trung tỷ cho nhau để cho nó giống đề bài đúng không vậy từ đây chúng ta suy ra a trừ b trên c trừ d phải bằng b trên d bây giờ con đổi hai chung tỉ này cho nhau b trên dưới đây đấy còn c trừ d em đổi lên đây thì chúng ta sẽ có ngay a trừ b trên b bằng c trừ d trên d đấy có dễ không em à rất là dễ đúng không nào bây giờ các em sẽ tự trình bày câu b được chưa bây giờ chúng ta sẽ trình bày câu b tương tự như cách chúng ta trình bày câu a nhé đấy, câu b này từ A trên B bằng C trên D. Chúng ta suy ra một tỉ lệ cực mới nhờ cách khoán vị hai chân tỉ cho nhau. Vị trí hai chân tỉ C xuống đây. Như vậy là A trên C bằng B trên D. Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau để làm xuất hiện A trừ B và C trừ D. Đúng không? Vậy chúng ta suy ra A trên C bằng B trên D bằng A trừ B trên c trừ d Đấy. dãy ba tỉ số này bằng nhau do đó hai tỉ số nó sẽ bằng nhau là a trừ b trên c trừ d bằng b trên d. cô đổi vị trí hai trung tỉ cho nhau b xuống dưới đây c trừ d đổi lên đây thành là a trừ b trên b bằng c trừ d trên d và đó chính là điều phải chứng minh Đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong hai bài toán chứng minh tỷ lệ thức Đấy, cho nên là từ nay trở đi thấy cái từ chứng minh mình có ngại đúng không chứng minh là mình rất là bình thường sử dụng các cái tính chất chúng ta đã học để biến đổi thôi bây giờ chúng ta lại quan sát kỹ câu a và câu b quan sát kỹ câu a và b Đấy. nhiều bạn nói rằng là em có cách làm câu a câu b dễ hơn Đấy, chúng ta nhìn nhá cô phân tích cái tỷ lệ tiếp cận chứng minh là a cộng b trên b bằng c cộng d trên d cô đi biến đổi tỷ lệ tiếp cận chứng minh đó là gì a cộng b trên b có thành là a trên b cộng b trên b cộng b trên b đấy bằng c trên d cộng gì cộng d trên d được chưa như vậy từ đó chúng ta được là a cộng a trên b cộng b trên b 1 bằng C trên V cộng 1 Như vậy cô biết được cái này Tách nó ra được cái này Được cái này thì được cái này đúng không? Vậy thì từ đâu để suy ra điều này? Đó là từ A trên B bằng C trên V Đấy, Thì suy ra được cái điều này Suy ngược lên Được chưa? Vậy chúng ta quan sát Vậy thì từ đây chúng ta suy ra cách chứng minh thứ hai. Đấy, đó là gì? Đó là từ A trên B bằng C trên D chúng ta cộng hai vế với mấy em ở à, với một đấy cộng hai vế với một thì chúng ta sẽ được là a trên b cộng một phần c trên d cộng một thì từ đây chúng ta quy đồng chúng ta suy ra a trên b cộng b trên b một cũng viết thành b trên b bằng c trên d cộng d trên d đến đây chúng ta cộng hai cái này lại có cùng mẫu chung là b thì tạo thành a cộng b trên b hai cái này cộng lại có cùng mẫu chung là d tạo thành C cộng D trên D vậy chúng ta suy ra điều cần chính đúng không đấy thì đó cũng chính là một cách để làm bài này đấy. vậy chúng ta thấy rằng là chúng ta xuất phát từ cái giả thiết đấy bằng cách biết rồi nhưng khi tìm con đường làm thì chúng ta lại đi từ cái cần chứng minh đi đến cái giả thiết còn khi trình bày chúng ta lại trình bày ngược từ ta hình đúng chưa đây chính là cách thứ hai cô muốn giới thiệu cho các em tuy nhiên cái cách này chúng ta không sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau hay là tính chất tỉ lệ thức đấy nhưng không phải bài nào cũng làm theo cách này được nhưng ở đây có bài a và bài b làm theo cách này về nhà các em sẽ trình bày bài a và b này theo cách này nữa em nhé đấy. như vậy riêng cô a và b chúng ta đã có ba cách làm đúng không cách một đặt ca ở đây cô không giới thiệu cách đặt ca nữa các em sẽ tự tìm hiểu lại cách hai là biến đổi sống cô và cách ba là cách đây Đấy. bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài c chúng ta chuyển sang bài c ta à, làm bài c chúng ta nhá em nhớ cô giảm cách cách thứ ba đấy cô c này các em quan sát cái tỷ lệ thức của chúng ta cần quan sát tỷ lệ thức của chúng ta cần là cần chứng minh cái gì cần chứng minh a cộng c trên a trừ c bằng b cộng d trên b trừ d phải không em à đúng rồi Đấy. bây giờ chúng ta lại để ý này a cộng c có tạo a cộng c được không à, từ tỉ lệ thuyết đề bài là a trên b bằng c trên b hoàn toàn tạo ra được a cộng c đây được không Đấy. có tạo ra b cộng d được không à hoàn toàn tạo ra b cộng d được đấy, bằng cách sử dụng dãy tỉ số bằng nhật đấy. thứ hai nữa là có tạo ra a trừ c được không có tạo ra b trừ c được không à, hoàn toàn làm được đúng không em đấy. vậy thì chúng ta sẽ làm được bằng cách gì bằng cách là chúng ta xuất phát từ a trên b bằng c trên d áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau chúng ta sẽ tạo ra một cái dãy đó là gì đó là a trên b bằng c trên d bằng a cộng c trên b cộng d đây là cái chúng ta cần đúng không và nó có thể bằng a trừ c trên b trừ d cũng là cái chúng ta cần đúng không nhưng đề bài của chúng ta chỉ bắt chúng ta chứng minh hai tỉ số này bằng nhau đúng không vậy thì cái dãy bốn tỉ số này chúng ta chỉ lấy hai tỉ số mà thôi nhé từ đây chúng ta suy ra a cộng c trên b cộng d bằng a trừ c trên b trừ d Đấy. nhưng ở đề bài là không phải là a cộng c trên b đổi hai trung tỷ cho nhau Đấy, các em đổ cho cô hai trung tỷ này cho nhau chính mà suy ra được điều cần chứng a cộng c trên a trừ c bằng b cộng d trên b trừ Đấy, và đó chính là điều phản chứng dễ chưa à, rất là dễ chỉ sử dụng tính chất giải tử số bằng nhau và hoán vị hai trung tử cho nhau được chưa nào Đấy không có cách nào mà dễ hơn cách nào nên cô sẽ dạy kỹ giảng kỹ cái cách này bây giờ chúng ta chuyển qua câu d em nhé câu d à chúng ta lại phân tích đề bài câu d phân tích đề bài câu d đề bài câu d của chúng ta là người yêu cầu chứng minh a cộng b trên a trừ b bằng c cộng d trên c trừ d vậy chúng ta phải cần cái gì cần cái a cộng b này đây này đúng không nhưng nếu để thì có tạo ra được a cộng b hay không đấy có tạo được thì cũng rất là khó khăn đúng không vậy thì muốn tạo ra a cộng b tạo ra c cộng c thì chúng ta lại phải tiếp tục đổi hai chu kỳ này đúng không vậy từ đề bài chúng ta sẽ đổi ra thành là a trên c bằng b trên b thì đến đây chúng ta hoàn toàn tạo ra a cộng b trên c cộng d cũng như tạo ra a trừ b trên c trừ d hiểu chưa nào cái từ đó các bạn đã hiểu các làm bài dê chưa à, chúng ta chắc là đã hiểu cách làm bài dê rồi phải không chúng ta chỉ việc đổi hai chung tỷ cho nhau tạo thành tỷ lệ thức mà chúng ta cần Đấy. chúng ta hiểu cách phân tích chưa à bây giờ chúng ta sẽ tự trình bày cô dê được nhá à bây giờ em sẽ trình bày và so sánh với cách trình bày với cô nhá à chúng ta xuất phát từ a trên b bằng c trên d các em suy ra tỷ lệ thức mới mà chúng ta cần bằng cách đổi hai C đổi đơn như vậy là A trên C bằng B trên D dạ đấy áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau thì chúng ta sẽ được là A trên C bằng B trên D bằng A cộng B trên C cộng D bằng A trừ B trên C trừ D đây là tính chất của dãy tỉ số bằng nhau đúng không nào đấy. Dạ. nhưng đến đây trên C cộng D bằng A trừ B trên C trừ C. Đấy. Bây giờ chúng ta hoán vị hai trung tỉ này cho nhau để tạo thành tỉ lệ thức cần chứng minh. Đấy. Vậy từ đây chúng ta suy ra A cộng B trên A trừ B bằng C cộng V trên C trừ D. Và đây chính là điều phải chứng minh. Đấy. Như vậy cô đã hướng dẫn các em rất là tỉ mỉ để sử dụng tính chất của tỷ lệ thức cũng như tính chất của dãy tỷ số bằng nhau để chúng ta chứng minh một tỷ lệ thức Đấy. các em phải nhớ hoàn thành bài a bài b bài c bài C vào vở các em nhé đừng có ngồi nghe không đến lúc nó trôi đi chúng ta không lưu lại được cái gì cả phải chưa nào bây giờ cô sẽ chuẩn bị cho các em thêm một số bài tập nữa để các em về nhà em luyện cách chứng minh được không hoặc là tôi sẽ các em thân mến, đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em. Thì các em ở nhà cố gắng luyện tập và trình bày bài tập này thật tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo của cô.